Thái Sơn à, xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về chiếc Toyota Fortuner 2.4G số sàn Toyota Fortuner thế hệ mới chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 1 năm 2017 và tiếp nối thành công của người tiền nhiệm sau nhiều tháng đứt hàng tháng 8 năm 2018 vừa qua Toyota Fortuner đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản Riêng tháng 8 năm 2018, Fortuner đã bán được 926 chiếc, chiếm 20% doanh số tổng hãng xe Nhật là 4.729 xe. Con số trên thể hiện chiếc xe đang được khách hàng rất ưu chuộng, ngay lập tức đã giúp chiếc Fortuner đứng đầu bảng xếp hạng xe phân khúc SUV 7 chỗ. Tuy nhiên, phiên bản Fortuner máy dầu số sàn vẫn là dòng xe người tiêu dùng Việt ưu chuộng nhất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 và 1 tỷ 034 triệu đồng đối với phiên bản màu trắng ngọc trai. Ngân hàng sẽ hỗ trợ mình là 80% giá trị xe, tương đương với là 820 triệu đồng. Số tiền đối ứng khách hàng cần trả 20% là 206 triệu đồng và số tiền khách hàng cần trả trước là 20% cộng với chi phí lăn bánh xe bao gồm chiếc bạ là 102 triệu 600 ngàn đồng. Phí đăng ký biển số là 11 triệu đồng đối với thành phố và 1 triệu đồng đối với khách hàng tỉnh. Lệ phí đăng kiểm là 340.000 đồng. Lệ phí sửa chữa cầu đường 1 triệu 560 ngàn đồng đối với cá nhân và 2 triệu 160 ngàn đồng đối với doanh nghiệp trên một năm. Bảo hiểm bắt buộc là 947 ngàn đồng. Bảo hiểm vật chất thân xe là 15 triệu 903 ngàn đồng